Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải tiếp theo anh em ơi Ở sau khi à, video ép bao tay xương tinh Thì ngày hôm nay thì Khải à, sẽ tiếp tục lên video à, ép đôi giày vụ ảo ngon, con đao con lôn nha anh em Nói chung là tầm này thì chỉ có những cái món đỡ xài ăn ban Thì đó là xương tinh, đa, bao tay xương tinh, đa lưng xương tinh, áo xương tinh và giày vụ ngo, giày vụ ảo Rồi cái đao xương tinh Thì hôm nay Khải gồm gồm được hai món rồi nè Đó 321 là skin 9x 3 cấp rồi và bây giờ thì à, Khải sẽ tiếp tục là ép à, đôi giày vào áo. Anh em đang xem thì đừng quên để lại một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Bây giờ thì Khải sẽ đi ép cho anh em xem nha. Giày vụ áo đỡ vô cái, cái set con lôn luôn. Rồi. Để mà ép cái giày vụ áo thì Khải sẽ cần những cái nguyên liệu như thế này. Khải đi qua mua nguyên liệu ngay. Ok ừ xong dựng phá luôn em ơi nói chung là hôm trước là anh em thích chuyển đường môn thì khai chiến trải nghiệm cho anh em xem thì đánh thống kim vẫn tốt nè hôm nay được thống kim top 7 đó top 7 top 8 đó không nhớ nữa nhưng là top 7 top 8 đó không nhớ nhưng là top 9 thì cũng rộng rõ nhưng khải nhớ top 7 đúng không em đúng rồi khải hôm nay thống kim top 7 đúng rồi chính xác rồi đường môn chỉ có mới có một cái cây nỏ thôi nè nỏ mắt mắt tóc 158 và vào thống kim mắt 261 đó chỉ có một cái nỏ thôi và đánh vẫn khá ok anh luôn sói là anh em hiểu rồi đó các bạn mua như này huyền thiết khoáng mật ngân khón huyền thiết khón này mật ngân khón này phù dung thạch khắn lôi ẩn hai phù dung thạch ẩn lôi ẩn hai rồi chu sa khón nỗ lực hiện sâu chu sa khón nỗ lực hiện ba rồi chung nhũng thạch hiện à, xấu chung thạch là thủy rồi mua mỗi loại à, hai cái luôn à nó chặt rương quá này em ơi mua loại hai cái rương lắm mà đép cái nào mình mua cái đó đi rồi Một số anh Ok ok mua số rồi đó quên nhon quên. Ok anh mày mua số mua số mua số. Mua số anh mày Ép giày xong rồi Khả chuyển con lô luôn anh em ơi. Thì Khả sẽ mua lại áo thương tinh và giày đai lưng thương tinh. Rồi mua số rồi. Khả có một rồi nè. ba rồi. Thì Khả sẽ mua số 2 4 5 đỡ khỏi bị tránh nhầm lẫn ép một lần hai số nha anh Rồi ok. Ok chưa? Đó. Để tránh bị nhầm lẫn nè, có một ba rồi nè. Rồi ok tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ đi lấy ờ, phôi phôi thì khải sẽ cho một bạn nó qua đứng cái vị trí nào đó lấy luôn đứng góc này hơi xa nha phôi có bớt thủy tinh cho nè nó chọc nhiều thủy tinh quá làm ra nó chọc quá cái dây này thì một lần ép những năm thủy tinh thôi mà đỡ nhiều như thứ này quá thì nó lại ờ, không được đẹp bỏ thứ vô trong đây tí nữa mình đem lôi ra tiếp chỗ này gần 20 viên tự tin đó ép bốn cái mảnh lần nè một mảnh chỉ tầm 5 viên tự tin à khả tính rồi mảnh chỉ 5 viên tự tinh thôi nè nên là không có gì phải đem nhiều thì tinh cả rồi mảnh 5 viên tự tin rồi rồi nó rộng rộng rãi thoải mái đầu tiên này hello nguyễn nhân tiếng em ơi qua cùng bác cho anh lẹ. ok anh em ơi hiện tại vườn tất nhưng mà không có góc này không có thối phù ở đâu chứ rồi à, giờ lái này sinh lực hiện một và kháng lôi hiện hai sinh lực hiện một nỗ lực hiện cuối đây nỗ lực hiện cuối này một cái này chón dòng cuối hãy coi chón dòng cuối chón dòng cuối trốn vòng cuối này lắm cái phôi này mới mới, mới ác nè anh em rồi tìm cày vũ khí khác ờ khai đổi cái đao nữa lên đồ nó ok rồi nè chiến lực dòng 1 Ôi nhớ một chút có một mớ mà đâu mất tiêu hết ta Lấy cho đủ phải đồ, đồ để ép nè Rồi cái gom mình đổ chỗ nào đây Rồi ok có có có có hàng có hàng Tương dương tây Vì phải đứng nhiều hạt lắm nè Ở này Tốc độ chuyển hiện 1 nè Hiện 2 nè Rồi tốc độ chuyển hiện 2 Là gì nữa đây Khắn lôi sinh lực hiện 1 sinh lực hiền một này đó rồi à, chọn dòng cuối chọn dòng cuối và khăn lôi dòng cuối rồi chọn dòng cuối và khăn lôi dòng hai chọn dòng cuối khăn lôi dòng hai chủ thế, chủ thế Mua số nhầm mà Đâu có nhầm đâu một ba Thì phải mua hai bốn năm là đúng mà Đâu có nhầm chỗ đâu ta Nhầm chỗ nào vậy anh em Nhầm chỗ nào vậy ta Cái giai đoạn lấy đồ này nó mới lâu nè Mình em chờ một chút nè Rồi tiếp tục anh em ơi đây sau khi chuẩn bị xong thì giờ là vào viện thôi sinh lực phẩm 8 cái quan trọng nhất là sinh lực phẩm 8 rồi nam làm gì làm phải đọc sinh lực phẩm 8 là thành công một cái là easy luôn sinh lực phẩm 8 nha nam phần thường chưa chưa chưa khải chưa có mạnh xấu hơn 300 anh em đang xem cho một like ủng hộ chơi nha em ơi và đừng quên anh em đang xem trên kênh fanpage đó Duy Khải Gaming có hiện sao vào đi anh em tặng Khải sao vào đi ủng hộ chơi nha em lên cái nọ hả cái nọ xong rồi hình long lân ơi cái nọ xong hôm trước rồi mà nọ có rồi hình long lân ơi cái nọ khải mát rồi mà mắt tóc 158 ở ngồi và đặt móc tống kim 261 đó mắt tóc rồi mà nè đó ok rồi bây giờ chúng ta sẽ vào việc vật phẩm này lấy này sinh lực dòng 1 này hiền tinh này hiền thiết khoáng này bốn thị tinh hai đại nha nam Phẩm 8 Khải hay ép kiểu đó nha mọi người đó, Vô Vào việc Vào việc Nói chung đủ phổi là Đủ đủ đồ xanh rồi Vô đâu rồi ép ra mảnh thôi Đó Ok chưa 8 Easy game Rồi Cái tiếp theo đó là Tăng tốc phẩm 7 Tóc phẩm 7 thì Khải sẽ cần uh, hai bình đại và hai bình tiểu anh em nào chưa biết cách ép cũng như là đang tham khảo cách đỡ ép đồ thì cứ tham khảo video này thì chắc chắn anh em sẽ biết cách ép đồ hồng kim môn phái thôi nè rất đơn giản thôi rồi. tùy server nữa server nào ok thì à, nó theo cái công thức này còn server nào nó khác thì công thức này nó không đúng đó mỗi server mọi mọi khác nhau rồi nè tốc độ đánh hiện hai với tốc độ chuyển hiện hai chuyển hai một thị tinh hai đại hai tiểu đó lên 7 là xong thôi còn lại mấy cái phẩm kia là xấu xấu xấu rồi nè đó thì xấu xấu xấu thì đơn giản còn cái 7 7 với 8 thì mới khó thôi nè cố gắng không xịt là được đúng rồi rồi bán lại cái ép lại cái nọ ép lại cái đao 7 ok rồi những cái còn lại nè những cái còn lại là cứ uh, xấu đại hai tiểu xấu đại hai tiểu xấu đại hai tiểu là lên thôi nè là lên 8 thôi là lên xấu thôi nè lên ờ, phòng chất xấu thôi ra đi mua ít rồi bỏ bớt thì tên vui chọc rương này mà tiếp tục sẽ là lên cái dây vụ ảo đó để mua xấu bình 1, 2, 3, 4, 5, 6 xong rồi đến uh, chón nỗ lực dòng cuối và kháng lôi dòng cuối kháng lôi dòng ẩn hai thì đến kháng lôi ẩn hai nha anh em kháng lôi ẩn hai đúng không phù dũng thạch rồi kháng lôi ẩn hai phẩm xấu chuẩn xác một thị tinh này ái lộn phẩm xấu một thị tinh chi sorry sorry phẩm xấu thị tinh chi xấu đại hai tiểu là lên xấu rồi còn đen quá mít thôi anh em đó đen quá xịt nhìn năm thôi chứ còn biết sao giờ công thức nó rõ ràng xưa giờ rồi vô sáu ok chưa rồi tiếp tục một hai rồi vô đến dòng chón nha nè chón dòng cuối chón dòng cuối hiện ba ẩn ba trung nhũng nè chón dòng cuối ok vẫn là xấu đại hai tiểu thôi Phẩm xấu Easy game Chọn dòng cuối nha anh em <clears throat> Anh em đang xem cho Khả một like ủng hộ cho nha anh em Ok luôn xấu dòng cuối xong Đó là dòng nội lực dòng cuối Nội lực dòng cuối thì cũng là xấu dân đại hai tiểu thôi đó hãy chuẩn bị sẵn sàng đó rồi anh em Đấy nè Nội lực dòng cuối nè uh, Chu Sa Khón nè Chu Sa Nguyên nè Thánh ép đồ nha anh Anh em bảo khải khải thánh ép đồ á <laughs> Thánh ép đồ á Rồi Hiện ba nha anh em Đúng rồi, được Hải bán cái nỏ bù cái đầu mới nè em ơi, chuẩn xác rồi, chuẩn xác, chuẩn xác luôn. Rồi ok, xong. Thành công mảnh đầu tiên nha anh em. Và bây giờ Khải sẽ cùng với anh em về Tương Dương Trung Tâm còn thôi đứng chỗ này được trả về thương dương trung tâm chứ nó mất thời gian rách việc này mà rồi mấy hôm hay lộn hay, hay ấn thương dương á ok ra mảnh ờ, tiếp theo đó là mảnh số 2 nha nam rồi đầy đủ hết rồi việc gì ra mảnh thôi chạy về thương dương làm gì mất thời gian đúng không rồi mảnh uh, tiếp theo là mảnh số 2 là đủ nguyên liệu rồi anh em vô việc thôi Rồi, mảnh số 2 nha anh em. Hiện tại cái đang ép đôi giày vô ảo. Đó, 1 phần 2 đôi giày. Siêu, thành công. Rồi, tiếp tục. À, tiếp tục sẽ là công đoạn tiếp theo. các hai bình này các bạn. Sẽ là 5 cục thủy tinh. 5 cục thị tinh tiếp theo. Rồi, ít phụ viên rồi xong giờ đi lấy uh, phôi thôi Lấy phôi lấy phổ thôi Có hai bình bắn này vô trong Họ đợi im đi Rồi giờ đi ra lấy uh, tông kim Đi đồ hả Hên xui à à, sinh lực này tóc này nỗ lực hiện cuối này rồi khăn lôi ẩn hai này chón ẩn uh, cuối này rồi xong bắt đầu đi uh, lấy đồ xanh lấy đồ xanh kháng nội lực dùng cuối rồi có luôn khăn lôi này một cái khăn lôi này tóc này đó đầy đủ hết luôn chón dùng cuối này đó đây như đây tóc thân lôi chọn đến nỗ lực nè nỗ lực dòng cuối nè đó thiếu một cái nữa thiếu gì ta ok thiếu sinh lực dòng dòng một sinh lực hiện một sinh lực hiện một cao nha nam ờ ép đau ép xong thì đội phá luôn nè đội phá đánh con lồn đánh con lồn cho nó vui nè nói chung anh em thích phái nào thì khả chơi trải nghiệm phái đó chơi không sao cả cứ miễn sau hai ba ngày bốn năm ngày trải nghiệm xong thì mình chơi vào quái khác nhưng mà tầm này chắc khả chơi cái con lôn là mãi mãi nữa nè tại vì uh, ờ, khả thích đánh con lôn từ bây giờ đến giờ sau rồi rồi sáu cục tinh hồng chứ ơi Giảm đồ ơi Đây anh em ơi Ây, quên lắm Phú Duyên rồi 1 2 3 4 Lấy dòng sinh lực hiện 1 nha nè Lấy Sinh lực hiện 1 nè hiện tinh 1 4 hiện tinh cố gắng lên phẩm 8 là không lỗ như nè cố cố cứ cố gắng lên phẩm 8 là ok luôn tại vì cái công thức này là xưa giờ khải cũng ép khá là nhiều rồi để lấy phẩm như thế nào phẩm 5 phẩm 6 phẩm 7 phẩm 8 phẩm 9 là mình cũng đã hiểu sơ sơ rồi nên là mình cứ theo công thức mình làm thôi 8 ok rồi đến cái uh, dòng tóc nè đến dòng tóc thì nó khỏi bất bất chặt rương nè dòng tóc thì ra sẽ ép một thủy tinh hai đại hai tiểu và mấy vùng dưới nữa tốn ít tiểu nữa à, cắn ít cắn ít bốt rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám ok lấy này đây là dòng tóc hiện 2 nha anh em Tóc hiện 2 sẽ lấy phẩm 7 một hiệp tinh hai đại hai tiểu kiểm tra lại nữa có bị nhầm không nè nhầm là toàn luôn hai bảy luôn easy luôn tiếp tục nơi vô hình nằm đồng Dân kim truy tình chủ quyền Đạt ma còn giác đấu thuyền là giờ lấy dòng uh, chón dòng cuối nha nè chón dòng cuối nha mọi người chón dòng cuối nè chón dòng cuối thì trung dũng nè tinh một nè xấu đại hai tiểu phẩm xấu giày mắt ộp cho bà xem ok luôn người lắm người lắm đang ép đôi giày vô ảo nha đinh thi nguyễn ơi tại khả năng có ép được ba mảnh rồi giày vô ảo như nào chú ok tiếp theo tiếp theo sẽ là ờ, uh, số đại hai hai triệu tiếp rồi tiếp tục là có mảnh thứ tư như nam rồi cái vô lấy dòng khăn lôi này nói thắng lôi nè thắng lôi ấn hai mấy dòng quan trọng tí thì phải đưa hiện tinh 1 lên hiện tinh 2 luôn hoặc là có thể hiện tinh 3 còn mấy dòng sinh lực nội lực hiện tinh 1 được rồi nè đó hãy để ý như vậy nó không bao nhiêu nó cũng ngang tiền thôi em nhưng mà mình thấy cảm giác số 2 cũng như số 3 nó sẽ nhỉnh nó một chút đó còn 6 ok cái cuối cùng đó là nỗ lực hiện cuối là xong mạnh thứ tư nghe chưa nỗ lực hiện cuối cứ theo công thức của phổ mà ra phẩm bao nhiêu thì mình cố gắng lên đặt phẩm nhiêu đó là ok nè rồi cố lên ok xong ra mảnh luôn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 Ôi, thiếu số thiếu số thiếu số rồi <coughs> đó tiếp tục xong thành công bắt đầu là tiếp tục công đoạn đi mua đồ tống kim hai mảnh nữa nha em ơi mảnh này mình xấu nữa ừ, mua đồ này một này hai này ba này bốn này ép rồi là quen rồi nè lấy được rẻ rồi à, đi lấy ờ, ba cái kia vô nè nguồn lực hiện cuối này nội lực này thăng lôi này rồi tiếp tục kiếm hàng tiếp theo đang tìm anh em ơi tìm đồ là ép sinh lực hiện một của ta tóc hiện hai này ok có tóc hiện hai này tóc hiện hai này tóc hiện hai này cây vũ khí này rồi mình sẽ dư hai món dư hai tóc và một cây vũ khí đúng không mình sẽ bỏ vô này đây tay lên ra tay lên ra giờ còn thiếu cái là chọn chọn dòng cuối và sinh lực hiện 1 <clears throat> chọn dòng cuối và sinh lực hiện 1 chọn hiện cuối sinh lực hiện 1 tiếp theo hello này mới vô hello này mới vô đúng rồi tóc này biết mà chọn chân 40 là đẹp nè rồi tiếp theo chọn nào chọn dòng cuối nào mang huyết về ngày đêm kia lắm màn người võ lâm cùng sánh vai đồ mua chó ta ừ, cái chó này phải đi mua rồi nỗ lực dòng cuối không thấy luôn sinh lực một không thấy luôn sinh lực một đẹp đẹp tí là được à, có một cái à, cái chón trong cuối hơi căng như này giờ đến giai đoạn chón trong cuối hơi căng này sẽ được hiệu một này rồi đến chón dòng cuối nè mày thiếu cái chón dòng cuối rồi ok anh em ơi và sau khi à, khả đã chuẩn bị đất tất cả các đồ xanh à, đỡ ép rồi thì giờ tiếp tục à, ép mạnh tiếp theo đó là mạnh năm cũng như là mạnh xấu hai mạnh cuối cùng rồi em ơi đó có một bánh tương đương khoảng uh, ờ, 5 thịt tinh đó rồi vô sinh lực hiện một mấy cái này có quán trong mắt tí rồi sinh lực hiện một này trăm mười tám này ui sao lộn với thịt tinh này để tí nữa này phải đánh lộn với thịt tinh này á điều hết thịt tinh rồi ta Ủa? hết rồi tin rồi ừ, mà bốn năm nó lấy thêm viên viên lục rồi rồi một làm ba làm thôi thiếu uh, ba lục ba lục một làm ồ lục hết rồi bù lại cái này đi ba làm một lục đó ok phú dân đại phú dân đại còn phú dân đại còn nhưng khải, khải hôm qua khải mua 200 bình lận nè hôm nay xác định f21 hôm qua khải mua 200 bình lận nên là còn <clears throat> trong thì à, cái đôi giày này không biết mát hay gì nhưng mà cố gắng vẫn là mát mang cho nó đẹp nè nó cái đầu tiên là mang cho nó đẹp mát là đẹp rồi có những lần mát là được hợp lý thấy này <coughs> sinh lực hiện một bốn đại cố lên phẩm 8 cố lên phẩm 8 cố lên phẩm 8 cố lên <coughs> ok rồi đến đôi giày rồi từ từ ép máy kia cho nó bớt đi đôi giày từ từ đứng sau à em ơi kia thì cũng phải đi lấy phúc nhân đại phải đi lấy phúc nhân đại phúc viên này mà lấy phúc nhân tiểu chứ ba bốn năm sáu thiếu hai bệnh thiếu hai bệnh rồi mua luôn cho nó khỏi chậm rồi không công chạy qua mua nữa rồi nói chung bao tay quá đẹp này mà 9x 3 cấp rồi ngược lại nó một cấp lịch xong luôn khóc luôn nè rồi bỏ cái nội lực dòng cuối này nội lực xấu đại hai tiểu anh em đang xem uh, trên fanpage có sao free nhớ tặng em sao free ủng hộ cho anh em ơi hello Tuấn anh nha hello uh, nguyễn hoàng hiếu hello anh em hello anh em mới vô nha Trời ơi, tầm này gần 1 giờ sáng em không? Những anh em chơi giờ lâm khá đông, gần 300 anh em trên kênh youtube này. Đó, phòng 6 thành công Rồi tiếp tục là phòng khăn lôi à, Tóc trước này Nói chung là cái nào cũng được Tóc, tóc, tóc, tóc Tóc, tóc, tóc, tóc Tóc này Tóc là hai đài hai tiểu một thủy tinh tóc hiện hai phẩm bảy rồi ok không xịt là ok rồi kháng lôi dòng cuối kháng lôi dòng hai kháng lôi dòng hai ui cục chó này lấy chưa ồ này có lộ người ta à con chó nữa rồi khăn lôi ẩn hai xấu đại hai tiểu ừ. <coughs> xấu tiếp tục ok cứ xấu là thành công rồi nỗ lực dòng cuối đã à, lộn chón dòng cuối vẫn là xấu đại hai tiểu thôi nam đó. gì vậy đậu xanh kẹt à rồi à, sáu đại hai tiểu à, lấy số luôn lấy số luôn nó sẽ móc một bình rồi bị dính rồi nè mà phải ao game á bị dính một bình này ép một món đồ cực công ghê đúng là thành chân rồi <laughs> em món đồ cực lắm nè là đơn giản đâu ngay vô lạc tự động nó đá ra nó bị lát phục duyên rồi tiếp tục em một món đồ rất là kỳ công nè đâu phải muốn có là có đâu đâu phải muốn sở hữu là sở hữu đâu nè nên là một món đồ ép ra không biết như thế nào mát thì min nhưng mà đó là làm một công sức anh em ạ nếu ra mát thì có thể gấp đôi giá còn ra min thì min ra min thì có thể bị tụt giá còn ra chung chung thì có thể bán lại ngang giá đó ở à, cái này à, chói dòng cuối nè mà này nay khai triển công long đao nên là cũng cố gắng ép một món món ít đồ gì à xong rồi thì từ từ lên tiếp tục những món tiếp theo như áo xương tinh đa xương tinh hồi xưa giờ nhiều giảm mang luôn mà đi làm rác hết rồi nè mà hôm này đi mua lại cũng hiếm <clears throat> rồi ok rồi lên mảnh này mà bây giờ sẽ lên mảnh số 5 ở đây toàn mấy cha vợ con rồi thức xem không <laughs> ok em ơi à, rồi đây Rồi, lên màn số 5 nha anh em. Còn màn cuối cùng nữa là số 6. <clears throat> đang ép dây vào ảo nha Tuấn Anh Tuấn Anh anh Đặng ơi. Ok. Tiếp tục sẽ là những ờ, phát cuối cùng đây mà. Và chúng ta sẽ đi đổi đôi giày. này sẽ vẫn là năm thị tinh. Đó, chuẩn bị hết rồi. Đây. nguyên liệu này nguyên liệu này nguyên liệu này rồi Cái gì nữa không cũng viên này đó hiện tại này bao tay vừa rồi ép mát uh, mát trên ít này em ơi ba cấp đó ok và cái đao này hôm trước mở ra thì mang tạm đây đao này khi nào mà bán được cái nỏ này hoặc là đói được cái đao là đẹp hơn thì tính tiếp nè nỏ này thì đạt móc 158 với lại ờ, đạt à, một ở tống kia mà em ơi nói chung là nọ này mắt hoàn toàn này 59 sát thương này nó mất hoàn toàn ép đao xung tinh nữa tầm này không quay được nữa em ơi tầm lần này muốn quay cái đao xung tinh phải gấp 5 lần nè gấp 5 lần như cũ nha em mấy hôm nay em xem video cũ á thì nó cảm giác nó bình thường nhưng mà đã không có hồn thạch đã xây rồi mà giờ một lần xây hồn thạch lên đến 50 điểm một lần không có điểm hồn thạch em ơi không có điểm hồn thạch rồi, những phát cuối cùng. lên cố lên Một, hai, hai, một, một, một, một. Rồi. Không có hồn thạch đấy chứ. bây giờ là muốn ép phải tốn 50 hồn thạch một lần xây. Ờ, Khải chuyển về ban đơ rồi em ơi Khải chuyển về ban đơ chơi anh em hơi gì hết băng đơ rồi rồi bắt đầu là sinh lực hiện một này quan trọng là cái này cố gắng lên uh, phẩm 8 anh em ạ bốn đài bốn tiểu phẩm 8 phẩm 8 phẩm 8 đỡ, đỡ tiết kiệm ở ờ, đang đang trong đang rương đang thiếu ok đã phải vô hai cái cái phố này cái bắt đầu đi mua gì, rồi viên này làm tám mình ngũ viên tiểu nữa xong ok chưa tính rõ ràng hết rồi nè tám mình ngũ viên tiểu nữa xong một hai ba bốn năm sáu bảy tám một Cái bậy nữa bạn đòn Đậu thịt bạn đòn ơi Khuya rồi bạn đòn ơi Chết tôi bạn đòn ơi Quay hồn thạch thấy Khải quay mạnh hơn nước mắm nữa <laughs> Đúng rồi tốn lắm năm Hồi đó mới có 10 hồn thạch thôi đã tốn kém rồi Mà giờ nó gấp 5 Gấp 5 hồn thạch thì thiệt hồn thạch nào mà chịu cho nói nữa Tiền nào mà chịu cho nói Nên là cái vũ khí Cũng như là cái đa xương tinh Tuy rằng ờ, không được đẹp Nhưng mà nó sẽ có giá này mà trong tầm này cả chiến cùng luôn nó khải đánh đi bơ ca hội đồng anh em à chứ khải đánh đường môn thì đi solo này nó cũng ok đấy bảy rồi nhưng mà đi đường môn thì đi tống kim hơi hơi hơi buồn chỗ là cứ đi lũi thủi mình hơi buồn đấy mà không có giao tranh với ai hết đi mình đi mình thôi hơi buồn nên là Khải muốn đánh con lôn đao giao tranh hội đồng tổng lực đồ một bên 8 9 chục hạt khá là đông nó sẽ hay hơn xem một trận đấu đánh nó rất hay hơn thắng lôi ăn hai vẫn là xấu đại hai triệu rồi lấy phòng xấu như nè hmm <clears throat> <laughs> ông đó mang theo áo áo đỏ đúng không văn đòn ạ <laughs> bậy quá bậy quá đi đây bảy tiếp tục chọn nội lực đấy chọn này đậu này khóm này xấu đại này hai tiểu chó cái này hôm nay lại chó nha đúng không ok này là lượng rồi làm xong cái nữa đi luôn <clears throat> xấu ok đây là dòng nội lực cuối cùng em mà nội lực cuối cùng hiện 2 hiện 3 số đại hai tiểu <laughs> rồi ok nhớ đầu vô mạnh cuối cùng đây mà nhưng mà cuối cùng là anh em cùng đi ép đôi giày vô ảo anh em ơi đó công đoạn ép nãy dùng đã xong giờ chúng ta sẽ vô cái mảnh cuối cùng đây sẽ vô mảnh cuối cùng rồi anh em chờ đợi thử cái giày mát hay không anh em ơi ủng hộ một like chia sẻ cho anh em ơi rồi số mảnh đã thành công rồi chúng ta đi uh, qua làm ăn ra giày ra giày ra giày ra như nè mà ông đó đứng bữa may mắn không xịt đó đây ờ, ờ. em ơi cái này là đôi giày em ơi đôi giày nha mọi người đôi giày vụ áo thì sẽ lấy tóc khăn lôi và kèm với uh, chón ba cái đó quan trọng nhất tóc khăn lôi kèm với chón ba cái đó quan trọng nhất nè trước khi cắn may mắn nè cắn bên động viên may mắn rồi đó đã may mắn rồi đấy lên sang đó là đôi dây vụ ảo nè một nè hai nè ba nè đúng chưa bốn nè năm nè sáu nè đó chưa ghê chưa <laughs> vậy vậy vậy vậy vậy vậy <clears throat> rồi vô lại gái ui oh em người bắn rồi em ơi vô này một hai ba bốn năm sáu Khui nha Nam Khui giày quạo nha ok chưa <laughs> Anh em à, đang xem trong like ủng hộ chia sẻ chơi Nam ơi Khải nhỏ nhóc mình vách bộ lái đồ ra mắt được ạ à. <laughs> Ok Nam ơi cố gắng nha Nam ơi Đó ok chưa Rồi một hai ba bốn năm Đó <laughs> Rồi, để xong giày bộ áo Hôm nay được hai món rồi nè mà Bởi chuyển phái con lùng đao luôn trong đêm Còn nỏ này sao sẽ rau lại thôi Hôm nay thì được uh, tống kim top 7 Đánh khá là ngon, ăn được sói luôn, được mặt nạ nè Ăn được nghiêng sói được mặt nạ vương giả một cấp nè Đó <clears throat> Rồi, khui, khui, khui Khui khui khui khui Lên Hoa sân nhảy cầu cho dở à Nữa đủ Khui nè ơi Khui nha Khui khui khui Ôi Ôi Trời ơi Đậu xanh Anh Trời ơi Đem kiếm Đem kiếm Trời đôi dây 2 cm nữa đẹp vãi chướng ơi cha quá đẹp anh ơi quá đẹp trời ơi tuyệt vời ông mình trời tuyệt vời ông mình trời em ơi đôi giày quá pin em ơi tí tiền ta cốt 9 cấp cũng mát 3 cấp cũng mát 59 mà cũng mát 59 kèm với ờ, tăng mát tốc độ chạy thì có thể bù thêm một tốc rồi mát luôn khăn lôi một cấp chọn ông lần vãi lên <laughs> ok hình long lăng ơi quá đẹp anh em ơi trời ơi nói chung là con con lôn thì có thể năm chín là đạt rồi anh em tại vì nó sẽ dư cái móc tóc nếu như khải tăng uh, ờ, mát tốc độ di chuyển thì mát thôi <laughs> nhìn cây nhìn cây <laughs> nhìn cái này chưa nhật quá đêm ơi <laughs> trời ơi đẹp quá làm ơi quá đẹp lắm rồi và nụ cười ấy đã trở lại trời ơi quá đẹp chuyện con lồng đào quá hợp lý này mà quá hợp lý này mà quá hợp lý luôn Trời ơi hôm, hôm nay em chuẩn bị đồ đã em đẹp quá nè mày. Bao tay cũng cũng tương đối 80 90% ba cấp trên ít. Rồi giày thì cũng mát. Bù lại cho cái đao thì cái đao sau này sẽ kiếm cái đao khác. Quá đẹp. Khăn lôi hơi thấp, khăn lôi 29 là gần mát rồi, hơi thấp vậy nữa. Nguyễn Đức Vĩnh 29 là 30 là mát rồi mà. <laughs> quá đẹp anh em ơi. Quá bình quá bình. Rồi à, ok, quá đẹp. Nói chung là cảm ơn anh em đã cảm ơn anh em đang xem video gần như là uh, chưa anh em nào mà chưa đăng ký kênh ủng hộ khảo một like ủng hộ chơi nha anh em ơi quá đẹp quá đẹp anh em ơi ok quá đẹp luôn anh em xem nhớ cho một like chia sẻ chơi nha